Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin à, chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Một lần nữa, ờ, rất vui khi lại có dịp được ngồi tại số podcast này và cùng chia sẻ với mọi người về thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto trong thời gian vừa qua và chắc là chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói ở trong cái buổi ngày hôm nay nhưng mà trước đó thì uh, mình sẽ để uh, người đồng hành cùng mình trong cái tập hôm nay gửi lời chào đến mọi người ha. Ok, uh, hello xin chào anh em, uh, xin chào Phong. Uh, rất vui uh, khi uh, mình hôm nay lại có cơ hội để uh, đồng hành cùng với DeFi Discussion và chắc là không dài dòng nữa thì chúng ta sẽ vào luôn cái chủ đề của tuần này, một cái chủ đề mà mình nghĩ là rất là nóng hổi và nhiều anh em cũng quan tâm và tò mò thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi uh, có nhiều cái tin tức cập nhật rất là nóng hổi liên quan từ khóa này ha. Giờ dạ, thực ra đây là cái cái giai đoạn mà uh, bọn mình đã chờ một thời gian khá là lâu rồi Ờ, một cái từ khóa mà đủ sức để nó khuấy động uh, cả cái thị trường kể cả builder lẫn kể cả user bình thường và nó uh, trigger lại câu nói mà mình hay đùa là I'm here for tech Uh, thực ra thì tách thật cái này là câu chuyện tách thật và nếu như mà mọi người uh, theo dõi thị trường tuần vừa qua bên cạnh những cái airdrop những cái cập nhật mới thì chúng ta có một cái từ khóa chắc chắn ai trong thị trường này cũng đã đều để ý đó là câu chuyện về rất cây EVM um, để nói sơ qua về nói, nói nhanh qua về cái khái niệm này thì nó bao gồm hai phần cây là zero knowledge và evm là ethereum virtual machine uh, nhưng mà hai cái phần này tại tức là hai cái từ khóa này á, đứng riêng rẽ với nhau á, thì nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ tại sao cái việc mà nó ghép với nhau lại trở thành một cái làn sóng đối với thị trường à, chắc là ok mình tua ngược cái cột băng một xíu vào khoảng tập mình nhớ không nhầm là tập 22 một con số của nó cũng rất là đẹp thì mình với Phong cũng có làm một cái tập liên quan đến các cái layer 2 thì ở thời điểm đó ờ, bọn mình ngồi xuống với nhau nói về optimistic roll up và zk roll up tuy nhiên là ở cái thời điểm đó thì cái thông tin về những cái mạng sản phẩm này nó không quá chi tiết nên là bọn mình cũng chỉ có thể gọi là gọi là đá nhẹ sơ sơ qua và nói về cái ừ. cách ừ, các cái giải pháp này nó hoạt động thôi thì uh, trong cái thời gian gần đây thì khi mà uh, những cái giải pháp này nó nó mang tính cô uh, gọi là nó tập trung vào uh, những cái từ khóa nhiều hơn thì uh, chúng ta mới có nhiều thông tin hơn để chúng ta ngồi nói với nhau thì đó là lý do tại sao mà bọn mình uh, nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao cái từ khóa này nó nó nó không gì mới uh, nó xuất hiện rất là nhiều lần rồi <laughs> cộng đồng nói rất là nhiều nhưng mà bây giờ bọn mình vẫn đào lên và bọn mình nói lại đó là bởi vì thị trường nó nó nó có những cái bước phát triển mới và nó uh, gần như là nó input một lượng thông tin rất là kinh khủng yeah cái đó là một cái <laughs> một cái lời giải thích nó cũng hơi lan man một xíu bây giờ mình sẽ bắt lại cái câu hỏi là tại sao ZK nó đứng riêng lẻ thì nó cũng ok cũng ờ, thu hút EVM nó đứng riêng lẻ nó cũng thu hút nhưng mà khi mà hai cái hai cái từ khóa này nó kết hợp với nhau thì nó mang lại một cái sức hút rất là kinh khủng thì uh, như anh em cũng biết là một năm vừa qua thì uh, Ethereum họ cũng liên tục có những cái giải pháp những dự án layer 2 họ cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ mở rộng cái quy mô giúp ờ, tăng cái tốc độ giao dịch cũng như là giảm thiểu cái chi phí Rollup là một giải pháp layer 2 và trong cái rollup này nó sẽ có hai loại là ZK là Zero Knowledge và Optimistic thì Optimistic thì nhiều anh em cũng thấy là cũng rất là hot trong ờ, một hai tuần đổ lại đây đặc biệt là sau những cái airdrop của Optimism và Arbitrum thì đây là một cái nhánh liên quan đến Optimistic còn ZK á, là nó sẽ tạo ra những cái validity proof là những cái bằng chứng uh, xác thực cho cái giao dịch ở trên layer 2 và những cái bằng chứng này nó sẽ đẩy xuống layer 1 và trong cái quá trình đẩy đó thì nó sẽ tương ứng với cái quá trình là xác thực cái giao dịch luôn và như vậy thì nó sẽ tăng cường cái tính bảo mật tốt hơn cho các cái giải pháp layer 2 này thì về bản chất thì ZK nó không tương thích với EVM tức là Ethereum Virtual Machine á thì uh, thì thì về bản chất là hai cái khái niệm này nó không có liên quan gì với nhau và nó không tương thích với nhau tuy nhiên là bây giờ nó có nhiều cái dự án uh, họ nghĩ ra cái giải pháp để làm sao để tương thích và kết hợp zk và EVM và và và chính cái sự kết hợp này thì nó tạo nên một cái tiếng vang rất là lớn bởi vì anh em biết là uh, nếu bây giờ mà một cái cộng đồng mà lập trình viên họ quen với Solidity rồi mà họ không được dùng cái Solidity để họ viết những cái smart contract họ xây dựng sản phẩm bằng cái ngôn ngữ này mà họ phải dùng một cái ngôn ngữ khác thì nó sẽ rất là hạn chế thì khi mà bê cái EVM này đưa cái sự thương thích này kết hợp với ZK à, một cái tốc độ và một cái giải pháp scale nó tốt hơn thì Ờ, cái này nó thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng đó là một cái lời giải thích nó rất là dài dài dòng nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ đủ chi tiết và anh em sẽ gọi là hiểu cái cái lý do tại sao mà nó có cái khái niệm này chứ không phải là người ta gọi là đẻ ra một cái giải pháp xong người ta đi siêu đâu mà thực ra là nó có một cái vấn đề và người ta bắt đầu lần lần lần lần lần và nó đi tới cái uh, đi tới cái kết quả là cái cái giải pháp mà họ offer hiện tại là như vậy yeah, dạ, và thực ra là cái cái từ khóa này được mọi người để ý nhiều là cũng cũng một phần là do trong thời gian vừa qua không biết là ừ, do họ có hẹn với nhau hay là sau đó mà các dự án lớn đều đều ra những cái giải pháp hoặc là chạy mainnet hoặc là có một cái động thái gì đó liên quan đến từ khóa này còn Sensus là là công ty đứng sau MetaMask á, thì launch con con Linear ở à, à, hay là Linear gì đấy mình cũng không biết đọc từ tên như thế nào thì cũng là ZK uh, Polygon ZK EVM họ uh, mainnet là chạy bản beta uh, ờ, ZK Sync Era uh, ờ, nó là cũng là một cái cái câu chuyện mà mà mọi người nếu mà người follow thì mọi người sẽ thấy và một cái nữa là Taiko Taiko ZK EVM uh, là testnet của họ cũng đã live rồi thì uh, không có nhiều cái từ khóa uh, mà um, trong trong thị trường mà có một cái sự chú ý về mặt kể về mặt thì lý thuyết nhé tức là theoretically là cái không lý thuyết của nó được mọi người chú ý cũng như là đã có sản phẩm để mọi người có thể có thể jump vào test rồi nhưng mà nhân tiện nói đến lý thuyết đó, thì chắc là sẽ phải nhờ nguyên uh, đi sâu vào hơn cái cái câu chuyện lý thuyết của của ZK ờ, EVM là nếu mà mọi người có follow thì sẽ cái mức độ tương thích nó sẽ được chia thành các cái mức độ khác nhau thì chắc là sẽ nhờ nguyên là uh, đi qua một số cái câu chuyện về mức độ tương thích và nếu mà có ví dụ được về dự án thì càng tốt để mọi người có thể hiểu được là ừ vậy thì với cái EVM như thế này thì nó sẽ là tương thích đến cái mức như thế nào và người ta cần quan tâm đến những cái gì ở trong đấy. Ừ. trước hết á là tại sao mình nói về cái tương thích này là uh, để gọi là như là một cái thang đo để người ta xem là uh, những cái giải pháp này khi mà dự án họ phát triển ở trên những giải pháp này thì cái mức độ giống của nó so với cái mainnet cái layer quanh của ờ, ethereum là bao nhiêu đó thì nó mới đẻ ra cái thang đo là tương thích như thế này mình tạm gọi là hai cái cực đi là uh, ethereum và ethereum virtual machine tức là nếu mà gọi là sát với Ethereum á, thì gần như là nó y chang như là layer one nó y chang như Ethereum luôn còn Ethereum Virtual Machine á, thì nó vẫn nó vẫn gần gần giống với Layer One nhưng mà nó phải thông qua một cái lớp là máy ảo một cái không gian uh, ờ, EVM đó để nó biên dịch thì nếu như mà ở cái cực là Ethereum thì nó sẽ gần như là nó tương thích một trăm phần trăm còn nếu mà đi về cái cực là uh, ờ, EVM thì nó vẫn tốt nó vẫn đồng bộ như vậy nó vẫn tương thích như vậy nhưng mà nó ít hơn một xíu thì đây là hai cái cực trong cái cái khoảng cách giữa đó thì, thì nó nó sẽ chia ra làm uh, À, nhiều cái level nhỏ hơn nữa ví dụ như là Ethereum equivalent đúng không tức là uh, là là giống y chang như Ethereum rồi sau đó nó sẽ xuống một cái nấc nữa là Ethereum compatible tức là uh, nó tương thích với Ethereum xong rồi số xuống xuống dưới nữa thì nó sẽ có là Ethereum Virtual Machine uh, Equivalent tức là nó gần như y chang với lại cái hệ thống máy ảo EVM và dưới nữa là một cái gọi là compatible với lại EVM thì mình sẽ mình sẽ tạm tóm gọn như thế này tức là nếu như mà càng Ethereum thì nó sẽ càng giống với layer 1 thì ờ, giảm xuống xíu thì nó sẽ là e, e, Ethereum Virtual Machine thì nó nó không giống với layer 1 lắm rồi tiếp tục như là những cái thang đo nhỏ nhỏ hơn thì nó sẽ có là equivalent đó, thì equivalent thì nó sẽ cao hơn compatible và dưới compatible thì nó sẽ là những cái gọi là những cái lên ta lên tinh hơn thì ờ, mình mình liệt kê ra những cái khái niệm như vậy để khi mà anh em có thể đọc và theo dõi những cái tweet ở trên Twitter thì có thể thấy cái dự án khi mà họ dùng cái khái niệm như thế nào thì mình có thể hình dung được là à họ, họ giống với lại mainnet à, bao nhiêu phần trăm họ giống về cái à, khía cạnh là tức là giống về y chang như Ethereum luôn à, cấu trúc y chang luôn hay là họ chỉ có gọi là giống về mặt tôi có một cái máy ảo giống với Ethereum thôi kiểu như vậy thì yeah. hai cái hai cái giống nó khác nhau chắc là mình sẽ nói một xíu về một cái ví dụ đi thì à, trong tuần qua chúng ta có cái Polygon GKVM à, nó cũng ra mắt cái mainnet À, một cái phiên bản à, thử nghiệm cho cái giải pháp của Polygon thì à, tại sao mình lấy cái ví dụ này thì tại vì nó cũng gây ra rất là nhiều các cái tranh cãi và rất là nhiều cái drama xoay quanh cái câu chuyện là founder của Polygon thì cũng chửi nhau <laughs> mình tạm gọi là tranh luận gạch đá với lại một cái ông đại diện của bên Scroll đó, tức là một cái giải pháp GKVM khác cũng khá là nổi tiếng thì họ tranh luận với nhau về cái câu chuyện là Polygon liệu có phải là EVM equivalent hay không tức là bây giờ trên cái thang đo của mình đúng không thì uh, ờ, EVM uh, ờ, là nó là ở một đất dưới còn equivalent thì uh, nó là cái gọi là cái cái nấc cao hơn của cái nấc dưới thì nó sẽ không phải là lên Ethereum mà là nó nó ở cái nấc EVM nhưng mà nó là cái nấc cao nhất của cái EVM tức là cái cái cái nấc equivalent thì ở cái nấc này á, thì lập trình viên họ cũng không cần phải gọi là thay đổi quá nhiều cái source code của họ Polygon thì họ rất là tự hào họ đi khoe những cái này đúng không nhưng mà xong rồi thì thì đối thủ của họ chạy vào gọi là công kích thôi thì cái tập cách đây khoảng nửa năm hơn đó bọn mình cũng ngồi nói về câu chuyện này nhưng mà họ tranh luận với nhau ở cái mức độ bây giờ nó còn gay gắt hơn rất là nhiều rất là họ gần như là công kích cá nhân luôn á chứ không không chỉ dừng ở cái khía cạnh là một vài cái comment nó gọi là vô thưởng vô phạt như cái hồi trước đó khi mà sản phẩm nó chưa ra thì bây giờ nó đã ra sản phẩm rồi thì họ bắt đầu có những cái cái cuộc cạnh tranh nó gay gắt như vậy thì đó là một cái ví dụ mà về cái độ tương thích để mọi người có thể hình dung. Yeah, và thứ ra vừa nãy mình nói câu chuyện là tại sao các bạn lại cần phải quan tâm đến cái sự tương thích như thế này thực ra là uh, từ mức độ của retail thì dễ hiểu thôi với một với từng cái mức độ tương thích ở mà nguyên đã chia thì các dự án sẽ có mức độ bảo mật cũng như là có cái uh, mức độ hiệu quả khác nhau đúng không? Ừ, đúng rồi. Đó thì thì đó mới là câu chuyện mà mà retail user phải phải quan tâm. Mình mình không biết là cái này nó có liên quan gì đến cái câu chuyện mà ừ, vừa nãy mình có nhắc đó, là Jack Kissing Era ờ, bị sập mất 3 tiếng nhỉ? là ừ. là có phải là do cái cái cái vấn đề này là đến từ từ cái việc như thế nào không? thực ra thì ở thời điểm mà mình thu cái podcast này thì chưa thấy đội ngũ họ có những cái thông báo chi tiết về cái lý do bị sập nhưng mà cái này thì nó liên quan đến uh, cái cái đơn vị gọi là sequencer ha rồi những cái đơn vị tại vì zk evm á, thì nó sẽ có 3 phần chính là một cái smart contract đặt ở dưới layer one thì thì cái này như là một cái một cái gọi là một cái điểm để gọi là layer 2 nó truyền dữ liệu xuống layer 1 làm cái contract này rồi một cái phần thứ hai là cái uh, sequencer tức là những cái đơn vị mà họ sẽ thu nhận những cái yêu cầu giao dịch của người dùng ở trên layer 2 á thì họ sẽ sẽ sẽ gom vào những cái uh, uh, người ta dùng cái từ là batch tức là đại lại là gom thành một lô thì đây là cái phần thứ hai là cái sequencer và một cái phần thứ ba là những cái prover tức là những cái người mà sẽ tạo ra những cái proof những cái bằng chứng là à cái giao dịch của những cái ông mà sequencer này uh, đang gom á nó là hợp lệ và họ sẽ gửi cái proof này xuống uh, uh, xuống cái cái uh, uh, layer one thì uh, ở dưới layer one thì nó có cái contract mà hồi nãy mình đã đề cập ở cái phần 1 thì mình nghĩ là sẽ loan quanh ba cái phần này thôi tức là <laughs> nếu như mà có cái lý do thì nó sẽ loan quanh ba cái phần này thôi nếu như mà không phải là do mấy ông sequencer thì sẽ là do những cái ông prover tức là những cái ông mà tạo proof á ờ, tạo cái zk proof á thì gặp trục chặt ở đó thì thì có thể nó sẽ làm mạng lưới nó bị ờ, đứng hình thì cái đó là nó liên quan đến phần là những cái thành phần tham gia vào một cái hệ thống GKVM, một cái hệ sinh thái GKVM nhiều hơn vì cái phần compatible tại vì à, cái compatible á, thực ra thì à, nó sẽ thiên về cái là hỗ trợ cái lập trình viên họ có thể dễ dàng thuận tiện à, soạn thảo những cái smart contract cho sản phẩm của mình và cái thứ hai là trong cái khâu mà biên dịch á, thì nó nếu như mà nó càng tương thích với Ethereum uh, nhiều hơn thì à, hiểu nôm na là nó sẽ cái quá trình đi từ cái layer 2 xuống cái layer 1 thì nó sẽ không phải qua nhiều cái chạm và nó không phải biên dịch quá nhiều thì nó sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro về mặt tấn công là như vậy còn cái trường hợp của ZK era thì uh, ờ, ZK era thì mình nghĩ là nó thiên về cái phần uh, những cái những cái thành phần tham gia vào cái mạng lưới đó nhiều hơn là cái câu chuyện về tương thích tại vì nếu như mà nếu như mà cái lỗ hỏng tấn công nó liên quan đến mặt tương thích hồi nãy thì có thể nó sẽ nó sẽ dẫn đến một cái gọi là một cái sự kiện nguy hiểm hơn rất nhiều liên quan đến bảo mật nhiều hơn chứ không hẳn là chỉ là đứng đứng đứng cái execution thôi đứng cái yeah. vận hành và khi mà nói đến câu chuyện tương thích ấy, thì nó lại là mình nghĩ đến một câu chuyện là ok chúng ta đã có những cái những cái level của mức độ tương thích nhất định trên nền thương rồi và sẽ có những cái dự án xếp vào trong những cái mức độ tương thích đấy vậy thì ừ. cái câu chuyện đặt ra ở đây cái vấn đề đặt ra ở đây là nếu nếu như vậy rồi thì cái thanh khoản trên những cái dự án này trên Ethereum trên uh, về về mức thanh khoản trên ZK EVM nó có bị phân mảnh không đúng mà chia theo mức độ tương thích như thế này Ừ, chắc chắn chắc chắn nó sẽ bị phân mảnh tại vì gần như là những cái giải pháp CKVM e này họ họ là một tổ chức và một cái mạng lưới nó hoạt động độc lập với nhau họ chỉ có một cái điểm chung với nhau á, là họ sử dụng cái security của Ethereum thôi tức là họ cắm một cái contract ở dưới nền layer one thôi và cái đó là cái điểm chung của họ còn việc uh, thanh khoản ở trên những cái chain này nữa thì tất nhiên là nó sẽ bị phân mảnh và nó sẽ có khả năng là tạo những cái bridge tức là những cái cầu nối giữa hệ sinh thái của zkvm này với cái hệ sinh thái của zkVM khác nhưng mà về cơ bản là cái cái cầu đó nó chỉ giúp là thanh khoản đi qua đi lại những cái hệ sinh thái nó dễ hơn thôi nếu như mà ở một cái thời điểm nhất định thì hai cái cục thanh khoản nó nó sẽ không thể nào mà gọi là gộp lại với nhau được đó thì nó sẽ tồn tại song song như vậy và và hai cái cục thanh khoản này nó sẽ không thể gọi là kết hợp với nhau để nó tạo ra một cái uh, một cái lực đỡ tốt hơn uh, nếu như mà có một cái cái cái giao giao dịch nó có kích thước lớn đó thì thì đó là uh, mình lý giải như vậy vậy là câu chuyện là lại sẽ phải có những người đứng ra để giải quyết thêm cả cái vấn đề là uh, xây cầu như vậy nữa ừ đúng rồi ừ yeah, I see nhưng mà quay sang một cái cái phía còn lại ở người ta hay nói là the other side of the spectrum tức là cái cái phần còn lại của cái quang phổ nếu mà nói đến ZKEVM mà bỏ qua Stacknet là một thiếu sót thì sẽ là một thiếu sót uh, nhưng mà cái cái câu chuyện của của Stacknet là um, theo cái cái khung mà nguyên chia cái mức độ tương thích ấy, thì như là Stacknet là nó sẽ nằm ở nhóm 3, nhóm 4 từ đâu đấy ở phần dưới cùng cơ là họ sẽ có một cái cấu trúc rất là khác và cũng như ngôn ngữ lập trình rất là khác luôn vậy thì điều gì đã khiến team Stacknet chọn build cái à, team Stackway chứ chọn cách build Stacknet theo một cái cách mà nó nó nó xa với lại cái mức độ tương thích của Ethereum như vậy Ừ, thực sự ra thì Starknet là một cái case mà mọi người cũng tranh luận rất là nhiều tại vì không biết là có nên xếp Starknet uh, vào cái gọi là KCK VM hay không bởi vì uh, anh em nào mà tìm hiểu thì cũng biết là họ có một cái virtual machine khác là Cairo uh, Cairo VM, ừ. Cairo Virtual Machine vì là build một cái hệ thống máy ảo mới nên là sẽ có một cái ngôn ngữ khác để nó tương thích với cái hệ thống máy ảo này tuy nhiên á là Starknet thì ờ, theo mình biết thì họ cũng có một cái một cái công cụ để gọi là transpile tức là để biên dịch từ À, những cái ngôn ngữ mà nhiều lập trình viên đang quen thuộc là Solidity sang cái ngôn ngữ cái opcode tức là một cái ngôn ngữ mà cái máy ảo đó nó có thể hiểu được và nó có thể gọi là nó có thể tiếp tục để nó hoàn thành những cái bước tiếp theo trong cái supply chain đó đó thì uh, họ có một cái công cụ để biên dịch như vậy tuy nhiên là cũng cần phải nói luôn là trong cái quá trình biên dịch này như mình có nói hồi nãy á, nếu như mà nó tương thích với Ethereum càng cao thì nó sẽ giảm thiểu được những cái chạm biên dịch như thế này và nó sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro về mặt tấn công cái thứ hai nữa là về mặt gọi là những cái bất lạch vạch á tại vì khi mà biên dịch như vậy thì như con người với nhau thôi tức là mình mình đang nói tiếng việt chẳng hạn mà mình uh, nhờ một ông phiên dịch viên thì qua cái ông phiên dịch viên đó thì có thể cái cái tiếng anh nó không nó không thể nào mà mượt như là người việt nói với nhau đúng không ừ. thì cái cái cái cái biên dịch này nó cũng như vậy và và nó sẽ có một vài hạn chế như vậy tuy nhiên đó là trả lời cái câu hỏi là tại sao mà tại sao Stacknet họ lại chọn cái hướng đi là làm một cái virtual machine khác thì Ethereum virtual machine mọi người cũng hình dung là nó có những cái hạn chế của nó và những cái tức là vì nó đánh đổi cái sự gọi là cái ờ, security tức là nó muốn đẩy cái security lên cao nên là nó không nó, nó sẽ đánh đổi một vài cái liên quan đến uh, tốc độ và cái cách nó vận hành thì nó sẽ không thể nào mà scale gọi là nhanh được mà nó phải là từng bước từng bước cái này thì mình cũng có từng đề cập tới Ethereum Virtual Machine nó sẽ là như vậy tức là Ờ, nó phải xong bước 1 xong rồi nó mới tới bước hai bước hai nó tới bước ba đó thì cái này nó cái EVM này vô hình chung là nó uh, nó trở thành một cái uh, foundation nó trở thành một cái nền tảng và nó thành một cái văn hóa cho cả cái hệ sinh thái Ethereum luôn và họ sẽ build liên tục như vậy và chúng ta khi mà thấy nhiều cái nâng cấp thì nó sẽ sẽ sẽ có cái xu hướng là thấy cái văn hóa này nó sẽ rất là đậm đặc ở trong cái cộng đồng build của họ thì Cairo sẽ gọi là giảm thiểu cái sự trì trệ đó nhưng mà ngược lại thì như mình có nói hồi nãy thì sẽ phải đánh đổi một vài thứ liên quan đến cái sự xuyên suốt trong lúc mà biên dịch chẳng hạn thì nó là hai mặt của một đồng xu giải quyết được cái này thì chắc chắn nó sẽ gặp vấn đề ở một cái mạng nào đó yeah. Dạ. ờ, nhân nói đến cái cái cái chủ đề này thì thực ra mình cũng mới nghĩ uh, mới nghĩ đến thôi trong lúc mà nguyên nói đến thì chúng ta đã có có zk evm rồi nhưng mà cái câu chuyện là đang sự chú ý đang dồn hết lên trên ethereum nhưng mà với những cái layer 1 mà cũng tương thích EVM khác thì có thể dùng cái có thể ứng dụng cái cái kiểu ví dụ như là ok ZK BNB chẳng hạn thì ok câu chuyện của BNB là gì là họ đã mở được cái scalability lên rồi thì với cái ZK này á, thì nếu mà tăng cái cái tính bảo mật hoặc là tăng decentralized I don't know thì có một cái possibility nào là uh, nó nó sẽ có một cái tương, thứ như là ZK BNB để mà mang ừ. <clears throat> cái giá trị đấy lên trên cái trend này không thực ra thì mình nghĩ là có rồi đó thế là mọi người sẽ mọi người sẽ hình dung là nó bắt đầu có những cái giải pháp như vậy ở những cái trên layer 1 Uh, ờ, mà mà tương thích với EVM khác và họ đã có mình nhớ không nhờ như có build một cái tạm gọi là cái ZK BNB đi đó thì họ họ cũng đã build rồi nhưng mà câu chuyện ở đây là làm sao để họ uh, thu hút được cái dòng tiền đổ sang những cái giải pháp mới này và liệu cái nỗi đau á tức là cái cái vấn đề đó nó có thực sự là uh, nhức nhối hay không đó, thì ví dụ như Ethereum chẳng hạn ok mọi người đồng ý là ethereum có một cái sự decentralize nó cũng gọi là top đầu rồi security uh, như mình có nói hồi nãy là cái cách vận hành từ dưới hạ tầng thì nó luôn đảm bảo cái security là cái cái vô cùng quan trọng nhưng mà cái transaction speed tức là cái tốc độ giao dịch thực sự nó là một cái điểm rất là gọi là nhức nhối của Ethereum thì bây giờ khi mà những cái zk ở trên Ethereum họ nhảy vào họ solve cái vấn đề này họ cố gắng tăng cái tốc độ lên và giảm thiểu cái chi phí cho mỗi giao dịch và giữ lại được cái bảo mật của Ethereum mainnet L1 thì uh, thì đây là một cái gọi là một cái nỗi đau nó xứng đáng được chữa còn ví dụ như mình mình không mình không gọi là mình không mình không có infer ha mình không có gọi là uh, suy diễn gì ha ờ, những cái trường hợp khác nhưng mà uh, phải phải xem là cái nhu cầu ở những cái giải pháp uh, những cái mạng lưới khác thì nó có thực sự như vậy hay không uh, nó có thực sự nghẽn hay không tức là à, giống như mình có đề cập trong một cái tập liên quan đến uh, Solana chẳng hạn họ Solana họ cũng bắt đầu build những cái rollup chẳng hạn nhưng mà bản chất là Solana nó đâu có bị về speed về tốc độ giao dịch cũng như là phí giao dịch đâu tức là cái hoạt động ở trên nó nó không nó chưa cần đến một cái giải pháp như vậy à, một cái giải pháp mà chữa những cái vấn vấn đề liên quan đến tốc độ giao dịch và chi phí thì đó là cái góc nhìn của mình như vậy còn build thì mình thấy là có nhiều dự án họ cũng build rồi ừ. và nhân tiện nhắc đến nỗi đau của người dùng thì uh, mình nghĩ là với retail user thì cái nỗi đau nhiều lớn nhất là ở ờ, uh, tốc độ và chi phí giao dịch đúng không ừ, và ừ. thực ra thì với với ZK EVM thì mình nghĩ là hai cái đấy hình như cũng chưa phải là cái ưu tiên hàng đầu có nhất là phí giao dịch nhất là phí giao dịch thì nguyên có nghe một cái ừ. thảo luận nào về câu chuyện phí giao dịch trên ZK EVM không Ừ, thực ra thì à, trước khi thu cái podcast này á, thì Ờ, mình với phong cũng có chia sẻ với nhau là uh, mọi người có đang bị uh, gọi là bị hưng quá hay không tức là bị uh, <laughs> bị hưng phấn quá với với cái giải pháp zkvm này không và mọi người có đang gọi là thần tượng hóa cái zkvm này hay không tại vì zk rollup nó được vitalik ủng hộ rất nhiều uh, trong những cái bài blog của uh, ông này thì uh, thậm chí uh, Vitalik còn dùng cái từ là endgame nữa cơ tức là để nói về cái cái ZK Rollup là một cái giải pháp mà gần gần như là gần tối ưu luôn end game luôn đó thì bọn mình cũng ngồi thắc mắc với nhau là mọi người có đang hưng phấn về cái giải pháp này hay không à, thực ra thì từ góc nhìn của mình thì mình thấy là mọi người thậm chí là còn đang bị có đôi chút bi quan với cái zkvm này và à, mình nghĩ là mọi người bi quan nhưng mà bi quan ở cái chỗ là mọi người đang thấy là phí giao dịch ở trên zkvm nó khá là cao đúng không và uh, và và nó gặp một vài cái trục chặt ví dụ như là cái gọi là người dùng dễ thấy nhất đi là cái việc là zk sin era nó nó bị đứng và cái phí giao dịch nó cao thì cái này là cái mà người dùng dễ thấy nhất và mình nghĩ là nó sẽ khiến cho mọi người bi quan uh, hơi quá mức về cái vấn đề này tuy nhiên là nếu như mà chúng ừ. ta uh, hình dung về cái cách mà uh, zkvm nó nó gom giao dịch lại và nó tạo cái proof và nó đẩy cái tất cả dữ liệu xuống cái layer one á thì chúng ta sẽ biết là uh, ờ, GKVM trong cái mô hình của nó là dù ở trên cái uh, cái layer 2 nó có bao nhiêu giao dịch cái số lượng giao dịch bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ phải có một cái fixed cost tức là một cái chi phí cố định uh, để tạo cái proof đó thì thì phải tạo cái proof đó thì mới nhét cái proof đó xuống layer 1 để để xác thực được uh, cái fixed cost này ờ, nếu như mà anh em nào mà gọi là ừ, có nghiên cứu về <laughs> mặt gọi là kinh tế đó, kinh tế thì biết là cái fixed cost này nó nó sẽ scale tốt hơn về dài hạn tức là dù cho số lượng giao dịch nó có tăng đi chăng nữa thì cái fixed cost nó vẫn nhiêu đó yeah. nên là nhiều nhiều người xài thì chia bớt ra đúng không nó gọi là economy of scale á ừ nhiều người xài để chia bớt ra đúng rồi đúng rồi giống như kiểu là đi ăn mà một hai ông thì uh, cái bill nó sẽ nặng hơn là đi ăn mà ví dụ năm mười ông nhà hàng xe ra cái bill thì nó sẽ sẽ sẽ nhẹ hơn như vậy tuy nhiên á là nếu như mà anh em nào mà nghiên cứu về cái cơ chế phi của ZK, uh, ờ, Ronup và đặc biệt là cái ngắt GK EVM á thì sẽ biết là cái biểu đồ phi nó sẽ là một cái hình parabol và à, khi mà à, ờ, parabol mà mà mà gọi là ừ, ngược lên á tức là nó giống hình chữ u á hình chữ u á thì thì à, khi mà số lượng giao dịch nó tăng thì cái phí giao dịch nó sẽ giảm giảm giảm giảm giảm và nó sẽ giảm tới một cái ngưỡng optimal tức là một cái ngưỡng tối ưu à, khi mà nó qua cái ngưỡng này rồi á thì dù cho bạn có tăng cái số lượng giao dịch đi chăng nữa thì nó sẽ đội cái phí giao dịch lên chứ nó không có tiếp tục giảm cái phí giao dịch cho mỗi uh, transaction xuống nữa thì đây là cái gọi là cái thông tin mà mình nghĩ là mình cho rằng là mọi người đang bi quan quá mức ở thời điểm hiện tại nhưng mà lại lạc quan quá mức về cái thời điểm tương lai của cái giải pháp này tức là nó không thần thánh hóa như cái cách gọi là không không giới hạn đâu không không có limit đâu cái mức phí cao cũng như là cái tốc độ giao dịch hiện tại mà nó đang bị giới hạn thì nó chỉ là một nửa của cái biểu đồ parabol hồi nãy thôi tức là cái nó là cái phần phần bên trái của cái parabol này còn cái phần bên phải thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy chắc là disclaimer chỗ này với anh em xíu là tại vì sao mà bọn mình không ưu tiên lắm cho cái việc là chèn những cái biểu đồ cũng như là chèn những cái hình thực ra thì nếu như mà có gọi là gọi như là nếu mà cần thiết thì bọn mình sẽ chèn thôi nhưng mà bọn mình luôn ưu tiên làm sao để khi mà uh, nói chuyện với nhau như thế này này mà vẫn dễ hiểu đúng không? vẫn dễ hiểu nhất ừ, có thể cho anh em và à, vẫn có một cái hàm lượng nội dung nó gọi là nó mang giá trị thì à, à, và vẫn giữ như là một cái cuộc trò chuyện để làm sao để nó gần gũi hơn thế mà chứ nếu mà chúng ta gọi là chèn <laughs> đồ thị rồi chèn <laughs> à, à, chèn ấy vô thì nó in here for tech quá nó nó giống như một cái uh, một cái buổi gọi là bài giảng trên Coursera À, đúng rồi thì nó hơi thiếu đi cái phần uh, gọi là cảm xúc như là những cái cái cái thú vị của uh, DeFi ha. thì làm sao để biến cái cái cuộc trò chuyện này nó uh, nó giống như một cái buổi chém gió trà đá chẳng hạn thì thì cái đó là cái mà bọn mình hướng đến uh, cũng uh, mong anh em thông cảm nếu như mà trong cái quá trình mà uh, giải thích về cái vấn đề nó hơi đi xa thì <laughs> thì mong anh em thông cảm về cái, cái cách tiếp cận này của bọn mình nhưng mà thật ra thì cái hàm lượng tech trong cái buổi trà đá này nó cũng hơi bị hardcore quá thật sự câu chuyện là gì câu chuyện là đây là một cái khái niệm mới đây là nhiều người bảo đây là groundbreaking hay là cornerstone của thị trường thì mình cũng đồng ý thôi tại vì nó là một cái khái niệm mà chắc chắn nó sẽ có một cái momentum có một động lực đẩy thị trường đi rất là, rất là xa trong thời gian tới và cái thứ bọn mình đang nói ở đây là gì là mình cố gắng break nó ra thành từng mảnh nhỏ nhất có thể nhưng mà nó cũng sẽ yêu cầu mọi người có một cái một cái kiến thức đủ nhiều đủ để hiểu về những cái khái niệm mà bọn mình đang nói thì chắc là ở trên youtube thì ờ, bọn mình sẽ có gửi một số cái link các tài liệu để mọi người có thể đọc thêm trong quá trình follow ờ, để nó sẽ dễ cho mọi người theo dõi những cái này hơn và trong cái buổi hôm nay thì mình nghĩ là cũng đã cover khá là nhiều những cái câu chuyện về các cái EVM rồi và chắc chắn chắc chắn là sẽ có những cái update trong tiếp theo tại vì tất cả những gì chúng ta thấy ở đây á nó mới chỉ là những cái bước rất là cơ bản thôi ờ, mới là những cái ý tưởng mới là những cái testnet mới là những cái phiên bản beta và sẽ phải mất một thời gian nữa để uh, các builder các developer thật sự tận dụng hết được cái cái sự phát triển này như bọn mình đã nói đó từ tận số 22 của Defense Discussion bọn mình đã nói về cái câu chuyện là scale như này rồi nhưng mà đến tận số 80 mấy ừ. tức là hơn một năm sau này. ở 90 hơn một năm sau thì chúng ta mới thấy được những cái sản phẩm mà có thể sử dụng được nhưng mà nó thậm chí nó còn chưa đi nữa đó là một câu chuyện rất là dài và trong hành trình đấy thì rất mong uh, vẫn có thể có được sự đồng hành của các bạn trong uh, uh, thị trường cũng như là với có 68 và rất là mình sẽ để nguyên uh, dành một chút emotional time để say goodbye với các bạn <laughs> ok uh, thì không biết nói gì hơn à, cảm ơn anh em đã uh, nghe đến tận những phút cuối cùng của podcast DeFi discussion tuần này uh, một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó uh, nó nó không quá là dễ nuốt nhưng mà uh, hy vọng là những cái từ khóa những cái gợi mở trong tập tuần này thì sẽ tạo cho anh em uh, một gọi là một cái chút tò mò gì đó uh, khi mà tìm hiểu và uh, nghiên cứu về thị trường trong uh, uh, thời gian tới và hy vọng là cái cuộc trò chuyện hôm nay nó sẽ làm tốt được cái vai trò đó còn uh, không biết nói gì hết thì uh, chỉ biết cảm ơn em thôi uh, ok xin uh, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của DeFi Discussion bye bye